uh, lớp học uh, ờ, intensive cho uh, các vị uh, ghé đây nè để diễn ra đúng 6 tuần và chỉ có mấy ngày mấy cái buổi học cuối á, thì mình mới uh, phổ biến cho bà con cũng kể được ngủ mất tới 6 tuần uh, buổi giảng sáng hôm nay và buổi giảng ngày mai đó là đặc biệt quan trọng là bởi vì tổng kết lại 6 tuần và đương nhiên là đã intensive thì nó khô rồi nội dung nó nó đậm đặc nó cô đậm mà bây giờ mình lại thu gọn 6 tuần mà trong hai buổi giảng thì, thì coi như nó giống như thuốc bắc mà mà nước một ấy ừ. thì ờ, thì bà con có thể mà nghe lại nghe kỹ thì coi như đi đường tắt còn không thì coi như bỏ qua cũng giống như nghe chú làm nghiêm vậy đó vậy như vậy thì trong 6 tầng tôi giảng cái gì? Ở đây mình điểm lại tất cả những cái tạm gọi là nồng cốt giáo lý và cũng là những nguyên tắc uh, uh, xuất sinh nguyên tắc vận hành của thế giới của chúng sinh trước hết vạn hữu trong đời à, gồm tất cả vũ trụ à, tất cả chúng sinh trong đó đều có mặt và hoạt động hiện hữu thông qua các nguyên tắc mà từ đó chúng ta có bốn đế 12 duyên khởi 24 duyên hệ à, rồi có thập độ rồi có 37 bộ đề phần có thập ác có thập thiện có đường về các cõi đọa các cõi nhân thiên và con đường giải thoát nha thì thông qua những cái nguyên tắc nào thứ nhất là cái nguyên tắc tương duyên ở đời này không có cái gì mà tự nhiên có và cũng không có cái gì mà nó tồn tại độc lập mà không cần đến cái sự tác động uh, từ các cái điều kiện ngoại tại cùng nội tại nha và chính vì không có cái gì mà nó tồn tại độc lập hết á cho nên ở đây uh, chúng ta không có thể chết dí kẹt cứng ở trong cái quan điểm tâm là vật ví dụ như mình ờ, thấy trên thế giới ít nhất nó tồn tại một số cái quan niệm về nguồn cội về bản chất thế giới như rằng cho rằng mọi thứ ở đời đó là vật chất quyết định tất cả đó là một cực đoan mà cho rằng tâm lý quyết định tất cả lại là cũng một cực đoan không mà cái gọi là nền tảng thiết yếu để cấu tạo nên vũ trụ nó gồm có cả hai thứ tâm và vật nhớ nha tâm và vật tức là danh và sắc đó mà kể từ bây giờ thì tất cả các buổi giảng của tôi tôi sẽ tránh không dùng chữ danh sắc mà tôi sử dụng chữ tâm và vật tâm và vật cho nên cái nguyên tắc đầu tiên đó là cái mối tương quan giữa tâm và vật trong vũ trụ phải không cái nguyên tắc thứ hai đó đó là nguyên tắc nhân quả nguyên tắc nhân quả tức là cái sự tương duyên của vạn hữu đối với nhau nó có cái tên gọi gọi là nhân quả và cái nguyên tắc thứ ba đó tức là mọi thứ sau khi có mặt rồi thì nó chỉ có tồn tại bằng một cách đó là tương sinh và tương diệt à, gọi theo cái từ ở bên uh, triết học đông phương đặc biệt là triết triết tàu ấy là kêu là tương khắc và tương sinh ấy ừ, tương khắc và tương sinh có nghĩa là các ừ, hiện tượng hay là vạn hữu trong đời nó tồn tại nhờ các điều kiện và cũng từ các điều kiện mà nó mất đi không có gì tự nhiên mà có và cũng không có cái gì có rồi mà nó còn hoài còn mất. à, như vậy thì cái nguyên tắc thứ ba là mọi thứ nó phải tồn tại trên cái nguyên tắc gọi là sinh diệt à, như vậy thì mình thấy là thứ nhất là mọi thứ không thể tồn tại độc lập mà mà phải y cứ trên cả hai cái thế tương đối đối lập đó là tâm và vật thứ hai là mọi thứ tồn tại trên nguyên tắc nhân quả và thứ ba là mọi thứ phải tồn tập tồn tại trên nguyên tắc tam tướng ừ, nhớ cái đó và tam tướng cái đây nó từ cái nguyên tắc tam tướng nó dẫn đến nguyên tắc thứ tư đó là nguyên tắc thế chỗ thế chỗ có nghĩa là cái này nó có mặt á, thì nó nó nó nó nó, nó cái khác phải vắng mặt ừ. mà trong cái quá trình gì mà mà mà xin việc đó đó thì cái sự thế chỗ nó có hai trường hợp phải không cái này tôi chỉ nói tổng quát rồi hồi tôi nói sâu có hai trường hợp thế chỗ là cái trước nó thế chỗ cái sau mà nó y chang hoặc là nó tệ hơn trường hợp thứ hai là cái sau nó thế chỗ cho cái trước đó, bằng cách là nó giúp cho tình hình trở nên tốt hơn ví dụ như đối với người không có tu á đối người không có tu á thì thanh tâm luôn luôn sanh diệt đó là chuyện đương nhiên và người có tu hay là không tu thì thanh tâm luôn luôn sanh diệt nhưng mà người không tu á, thì cứ là phiền não trước uh, diệt mất phiền não sau nó xuất hiện thì trước đây làm ngạ quỷ bây giờ xong lại làm xuất sinh trước đây ở địa ngục bây giờ xong lên làm ngạ quỷ À, đại khái như vậy đại khái là mọi thứ nó cũng phải liên tục rồi tâm thì tâm ác trước đã thay được thay thế còn tâm ác sau hồi nãy tham bây giờ sân hồi nãy thích thú bây giờ bất mãn hồi nãy bất mãn bây giờ thích thú có nghĩa là tâm rồi thân hồi nãy là dễ chịu bây giờ khó chịu hồi nãy khó chịu bây giờ dễ chịu nhưng mà cái sự vô thường đó nó không làm cho đương sự trở nên tốt hơn khá hơn còn cái trường hợp vô thường thứ hai đó, nó nghĩa là sự thế chỗ ờ, mà trong cái hướng tích cực có nghĩa là 14 ừ, nó được thay thế bằng 25 25 cấp thấp á. 25 mà trong 25 mà dục giới được thay thế bằng 25 sắc giới vô sắc giới rồi chưa hết 25 của phàm á, nó được thay thế bằng 25 của thánh ví dụ như vậy à, nhớ nha thì trong trường hợp đó được gọi là à, gọi là thế chỗ nhau ở trong cái hướng tích cực ừ. thì đó là những nguyên tắc Ờ, tồn tại của vạn hữu mà như tôi sẽ từng bước từng giải thích thứ nhất tôi ôm lại bài giảng trong suốt 6 tuần ha trước hết đó là vạn hữu được cấu tạo bằng hai cái thứ uh, điều kiện đó là tâm và vật ừ. thì vật ở đây nó gồm có bốn đại và 24 thứ uh, vật chất được tạo ra từ bốn đại còn tâm ở đây á, thì à, nó gồm có hai cái công thức chính đó là ờ, một cộng 13 cộng 14 ra tầm ác một cộng 13 cộng 25 ra tầm thiện đó à, đại khái như vậy thì hồi nãy tôi vừa nói đời sống đó là một dòng chảy vô thường mình không có tu á thì cứ cái 14 này á, nó làm nền tảng cho cái 14 khác 14 trước nó làm nền tảng cho 14 sau và cứ như vậy nó tiếp diễn trong vô số kiếp sinh tử có một ngày kia khi mà có được ừ, các cái điều kiện tích cực như là um, sống được ở cái chỗ uh, nhiều minh sư thiện hữu gặp gỡ được nhiều minh sư thiện hữu và bản thân bản thân thì có được một cái khuynh hướng tâm lý tốt mà của nước tâm lý ở đây trong tiếng Pali gọi là Appapanithi Appapanithi không Appapanithi chữ mí n chấm dưới chữ thể hí là hát Appapanithi tức là khuynh hướng tâm lý <coughs> hoặc là asia ừ, à, asia hoặc là à, hoặc là, là hai cái hai chữ này đều có trong trạng đại mà đức phật có dùng hết Appapanithi mà Appapanithi nó có hai trường hợp Attasamma Panithi có nghĩa là khuynh hướng mà hướng thượng À, còn áp bát mít cha paniti tức là khuynh hướng hướng hạ đi theo đường tà không thì là hồi nãy tôi vừa nói trong vô số kiếp luân hồi là nếu mà mà mà mình bản thân mình nó gọi là có khuynh hướng bất thiện do gặp tà sư ác hữu thì cái 14 trước nó nuôi dưỡng cho 14 sau và cứ như vậy à, làm nên cái dòng luân hồi của cái người xa đọa rồi trong trường hợp mà trong dòng chảy luân hồi đó mà mình ờ, là, là, là gặp được minh sư thiện hữu không ừ, được nghe chánh pháp thì mình sẽ thay đổi từ cái khuynh hướng gọi là áp tám cha thí mà chuyển sang cái áp tám samma panithí ừ. có nghĩa là chuyển sang cái khuynh hướng gọi là hướng thượng à, đi theo đường tránh à. thì lúc bây giờ cái 25 24 cái 14 được thấy chỗ bằng cái 25 rồi từng bước cái 25 mới có hai trường hợp cái 25 mà vẫn quanh trong sanh tử cái 25 của cái người mà cầu quả luân hồi như là mong được về các cõi nhân thiên à, rồi cái 25 thứ hai là 25 của cái người mà, mà muốn chấm dứt sanh tử thì cũng tiếp tục à, do cái thân cận à, do cái thân cận à, minh siêu thiện hữu và do cái gọi là khuynh hướng tâm lý ừ hai cái này nó cộng lại nó thành ra cái thói quen mà trong bài giảng sáng hôm qua tôi nói đó ừ, nó thành được cái thói quen tốt thì người này đó từ cái 25 mà mà mà, mà, mà, mà hữu lậu 25 sinh tử chuyển sang cái 25 gọi là vô lậu ờ, đó đã thành ra là 35 bậc à, tức là cũng 25 cái đó cũng là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xạ rồi từ rồi bi tỳ hỷ trí tuệ đó không nhưng mà lúc bây giờ là 25 này nó trở thành ra là cái nguồn năng lượng để nuôi lớn 10 cái nguồn đạo lực 10 cái thứ đạo nghiệp à, từ mình gọi là ba la mật ấy tức là bốn thí trì giới rồi ly dục rồi trí tuệ rồi tham nhẫn chân thành rồi là quyết tâm rồi uh, hành xã không thì uh, lúc bây giờ thì cũng 25 nhưng 25 bây giờ nó không còn nhắm đến cái chuyện mà quẩn quanh trong các cõi nhân thiên cầu quả sanh tử mà 25 lúc bây giờ nó trở thành ra là trên 10 cái nguồn đạo lực à, tức là gì ta tức là ba la mật á và nên nhớ cái này cộng 25 mở cái người mà cầu quả sinh tử là bởi vì à, họ thiếu ba cái nguồn đạo căn tức là ba cái nhận thức á không nhận thức được mọi thứ là khổ không nhận thức được mọi thứ do duyên mà có rồi không nhận thức được rằng những gì đã có phải mất đi khi mà không có được ba cái cái cái nhận thức này đó thì 25 nó là nguồn sinh tử nhưng mà có được ba cái nhận thức này đó thì cái 25 kia nó trở thành ra là ba nó đã thành ra là cái 10 35 mặt nhớ nha 10 35 mặt và chính cái 10 25 nó được dồn vô trong 10 35 mặt mỗi lần mình hành trì một trong 10 35 mặt thì đều có đủ 25 hết nhớ nha mặc dù ở trong mỗi cái 35 mặt thì cái tâm sở nào nó là đứng đầu nhớ nha ví dụ như là từ tâm 35 mặt thì mình vô sanh là đứng đầu à, nhưng mà vẫn có 24 kia đi chung rồi trí tuệ ba la mặt là vẫn có 20 10, 10, đủ 55 thì trong đó có trí tuệ đứng đầu rồi cái tham nhẫn ba la mặt thì nó gồm có vô tham vô sân đứng đầu nhớ chưa bởi vì tham nhẫn nó phải nhẫn cái khó chịu không mạnh nhẫn cái luôn cả cái dễ chịu nữa tức là chịu đựng trước thử thách và chịu đựng trước cám dỗ như vậy thì trong cái tham nhẫn nó có cả cái cái vô tham vô sân đứng đầu rồi cộng với 23 cái tâm sở còn lại như vậy có nghĩa là lúc bây giờ 25 nó được dồn vào ở trong cái 10 ba la mặt và cái mười ba la mặt này nè nó tiếp tục nó được dồn vào trong năm năm cái nguồn đạo lực trước khi mình đắc đạo nghe không lăm nó dồn vô mười mười nó dồn vô còn có năm thôi đó là tính tấn định định tuệ tức là đọc kỹ ở trong uh, lý thuyết thiền quán đặc biệt là trong thanh tịnh đạo đặc biệt là trong trung bộ kinh như là bài uh, gì ta bài kinh ờ, trạm xe chẳng hạn thì lúc bây giờ là ba bảy bộ địa phần thường được dồn nó còn có năm thôi là tính tấn định định tuệ ba la mật mười ba la mật mà, mà mà thiếu hoặc là yếu không thiếu hoặc là yếu thì nó khiến cho năm quyền bị yếu yếu theo nhớ nha nó yếu theo nó yếu theo nó yếu, nó yếu nó không có, có, có mạnh được ừ, và chúng ta còn biết thêm đó là trong kinh nói tùy vào cái căn tánh của mỗi người mà chúng ta có kiểu tu tập ba la mật khác nhau và tùy cái kiểu tu tập là mà khác nhau cho nên khi mà nó đủ rồi tuy trên mình nói là đủ nhưng mà nó có những chi tiết trên cái chung thì nó đủ nhưng mà cái riêng nó có những chi tiết a b không giống nhau cho nên nó từ đó nó mới ra gọi là các ra bốn cái trường hợp chính đạo một tu khó tu khó khăn lắm ờ, nhưng mà đắt thì nhanh trường hợp thứ hai tu dễ dàng thoải mái nhưng mà chậm không tu khó mà đắc nhanh rồi tu dễ mà đắc chậm trường hợp thứ ba đó là tu thoải mái mà đắc nhanh trường hợp thứ tư là tu trục trặc khó khăn nhưng mà đắc cũng chậm luôn à, nhớ nha vậy mình gom gọn lại tu khó mà đắc nhanh tu dễ mà đắc chậm rồi tu dễ mà đắc dễ mà tu khó mà đắc khó tổng cộng là bốn trường hợp nhưng mà cuối cùng đắc hết giống nhau hết giống như cùng bước vào cái căn nhà thì giống nhau nhưng mà cái hành trình đi đến căn nhà đó thì khác người để đi máy bay người để đi tàu thủy người thì đi xe đạp xe honda người thì đi bộ có người thì đi xe lăn à, nhớ nha xe lăn nè đi bộ nè đi máy bay nè đi xe đạp nè đi bằng tàu thủy mà cuối cùng khi đặt chân vô cái căn nhà đó thì giống nhau hết nhớ nha nhưng mà tùy vào cái hành trang cái khả năng tài chính cái khả năng <coughs> sức khỏe vân vân và vân vân cho nên chúng ta có nhiều cách đi mà cuối cùng thì nó đều giống nhau chỗ là cùng có mặt trong cái, cái, cái đích đến ở cùng một đích đến giống nhau ừ, nhớ thì uh, tôi nhắc lại không thì cứ mỗi một cái vũ trụ nó gồm có một mặt trăng một mặt trời mà cứ một ngàn cái vũ trụ như vậy nó làm thành một cái tiểu thiên thế giới mà một ừ, ngàn cái tiểu thiên là mình có trung thiên và một ngàn cái trung thiên rồi đó là mình cái đại thiên rồi cũng có chỗ giải thích khác là một ngàn cái mặt trăng mặt trời nó làm thành một cái tiểu thiên mà hai ngàn tiểu thiên là một cái trung thiên mà ba ngàn cái trung thiên là một cái đại thiên dạ, thì mới có hai chỗ giải thích như vậy đúng không nhưng mà gom chung lại đó thì mỗi một thế giới thì vậy giống như một cái trái lụ nó gồm nhiều cảnh giới khác nhau à, ba mấy hai mươi sáu cảnh giới như vậy đó thường nó 31 mình nói cho đúng nó chỉ có 30 tới 26 thôi bởi vì thì cõi vô sắc làm thì có cõi không rồi bốn đội xứ đó thì nó chỉ có địa ngục nó có cõi thôi chứ chứ có bàn xanh ngạ quỷ và tu la tu la địa đọa đó, nó không có cõi riêng nha nhớ nha như vậy thì trừ ba đội xứ không có cõi rồi bốn vô sắc ờ, bảy ba mươi mốt mà trừ bảy thì mình còn lại bao nhiêu mình còn lại tới bốn thôi hai mươi bốn cõi thôi hai mươi bốn cõi thì cứ mỗi một trái lựu vậy nó có 24 cõi đúng không mà mà có mà một ngàn trái lựu như vậy nó làm thành một cái tiểu thiên một ngàn tiểu thiên là một cái trung thiên một ngàn cái trung thiên là một cái đại thiên và mười ngàn cái, cái đại thiên như vậy nó là một cái địa bàn gọi là hóa độ của một đức phật ừ. và dĩ nhiên không phải lúc nào cũng có phật ra đời và nó có vô số cái mười ngàn như vậy và trong kinh mô tả thì mỗi một cái cái, cái, cái nhóm 10 ngàn như vậy đó nó, nó lúc nhúc giống như là một cái tổ ếch vậy đó hoặc giống như một cái chén ờ, hột é mà mình đổ dưới đất vậy đó nó, là làm thành một một một, một bệt vậy đó, trên đất vậy đó không ờ, quý vị nghe giảng xong về lấy học chia đó hoặc là học é trộn xong rồi đổ đất thì nó giống vậy đó mười ngàn cái cái đại thiên nó nằm bệt vậy đó mà nó có vô số cái, cái, cái, cái, bệt như vậy không thì chúng ta chỉ là một cái con vi khuẩn ở trong một cái hộp é đó thôi và nãy giờ tôi nói bao nhiêu cái chuyện mà nhân quả tâm và vật đó là những cái nó diễn ra ở trong mỗi cá nhân và nhiều cá nhân như vậy nó làm nên cái gọi là vũ trụ và có vô số vũ trụ như vậy thì các vị nghe kịp không và vì cái tập khí sinh tử chiều đài cho nên mình đụng đâu dính đó cho nên được gọi là chúng sanh chúng sanh là dính không? chúng sanh là dính nghĩa là đụng đâu dính đó có nghĩa là do thiện nghiệp ác nghiệp phải mình gặp và rồi do khuynh hướng tâm lý rồi do môi trường sống mà mình cứ được mình đầu thai hết cảnh giới này qua cảnh giới kia và ở đó gặp bạn lành gặp minh sư thì mình cũng dính thì mình tu tập làm phước được tâm thiên gặp tà sư ác hữu bạn xấu thầy xấu thì mình đi xuống mà cứ như vậy đó đụng đâu dính đó mà dính có hai cách dính bằng cách là thích cũng gọi là dính ghét cũng gọi là dính nha mình thương ai quá họ ở trong tim trong lòng mình đúng rồi mà mình ghét ai quá ghét cái vật gì đó quá nó cũng ở trong tim ở trong lòng mình không thì bằng hai cách dính này mình sống lăn lóc trong các cõi là được gọi là chúng sanh cũng như là thứ dính cái cái cái cái, cái, cái, cái thứ pháp giới mà nó mang cái thuộc tính là dính đụng đâu dính đó không cái nguy hiểm nhất mà tôi nói đi nó lại rất là nhiều lần đó là mình mà mang thân người thì mình dính ở trong những cái điều kiện của một cái xã hội loài người mình dính vào cái gì mình dính vào tình cảm nam nữ dính vào tài sản dính vào danh vọng dính vào thị phi dính vào văn hóa xã hội chính trị triết học tôn giáo à, mình coi nó là hay nhất số một không à, rồi mai mốt mình làm chó làm heo thì mình thấy một khúc xương hay là một cái, cái nồi cám nồi rau muống một nồi cám nồi tắm một nồi bèo thì mình thấy cái đó là số 1 mình dính trong đó mình làm con dồi thì mình thấy cái đóng phân là số 1 à, mình làm con rùi con dồi con con con dồi tức là là là là, là, là chính là con con rùi đó rồi mình làm con run thì mình thấy cái miếng đất đó là số 1 rồi làm con sâu làm con ong đó, à, là làm con bướm thì mình thấy hoa lá là số 1 đại khái như vậy ừ. à, và khi Phật ra đời đó Phật đúng ra nguyên thủy thì ngài cũng là một người như mình thôi nhưng mà uh, do minh sư thiện hữu uh, và do cái, cái sự tích tập ờ, thiện tâm nhiều đời thì có đại bi đại trí và từ đó có cái đại dũng đại trí là thấy mọi thứ ờ, là điều là khổ điều do duyên mà có có rồi phải mất đó là đại trí và từ chỗ đó ngày mới nảy là cái đại bi mình thấy rằng có bao nhiêu loài nó không thấy được ba cái này nhà xưa thấy rằng nó nó không hiểu và nó không được ai dạy hết cho nên ngài mới phát là đại bi tâm thì muốn trở thành cái người có thể dạy được cho cái đám vô minh đó đó là đại bi mà khi có đại trí đại bi thì nó nảy ra cái thứ ba đó là đại dũng cũng sợ khó khăn à, rồi trong khi bao nhiêu chúng sanh đó thì không có biết không có được ba cái nhận thức mà vừa nói cho nên không có đại trí mà nếu mà có được đó, thì cái đại trí nó không đủ để hình thành ra cái đại bi mà vì cái đại trí đại bi nó không đủ cho nên nó không có hình thành được cái là đại dũng cho nên không có cái gan để đi cái, cái con đường bồ tát đạo mà chỉ là tu tạo công đức trong một cái chừng mực nào đó để mà chờ có ai mà thành phật thì ra mình thịnh nắm tay mình dắt đi dần không mặc dù mình vẫn đi bằng cái đôi chân của mình nhưng mình vẫn nhờ giúp đỡ của phật tổ à, đại khái như vậy và cái số này nó tuy đông á cái số mà phải nương nhờ đức phật đó thì đông á nhưng mà vẫn là ít rất là ít so với cái số không màng gì cái chuyện giải thoát nha con mẹ nha con cái mẹ thì uh, đó là tôi nói tổng quát à. tức là nếu mà ai không được nghe ờ, sáu uh, tuần lễ vừa qua thì sáng nay nghe kỹ cái bài giảng sáng nay để có cái khái niệm về cái phương pháp mình đó không thì cái nguyên tắc đầu tiên đó đó là cái nguyên tắc tư duyên tức là các vị nghe nãy giờ tôi trình bày thì thấy rõ ràng đó là mọi thứ không có thể nào mà tự mình ờ, tồn tại một cách độc lập thiện ác của mỗi người đúng là do mình quyết định nhưng mà cái cái cái, cái điều kiện để phát triển thiện ác đó nó có phải tùy thuộc vào ta vào mình vào những cái điều kiện tư duy của bản thân và vào những tác động từ tha nhân từ những điều kiện khách quan ngoại tại nhớ nha chưa hết tâm và vật không thể thiếu nhau một vị trời vô tưởng à, ờ, si có mặt ở trong cõi không tâm nhưng mà cái thế giới không tâm đó nó được tạo ra từ cái tâm thức của một vị đắc ngũ thiền họ chán cái cái cái có tâm và mới nguyện vào cõi không tâm nhưng mà hết cái gì tuổi thọ đó họ cũng phải quay lại thế giới có tâm và có vật nha họ chán lúc đó thôi nhưng mà sao đó hết tuổi thọ phải quay về thế giới có tâm có vật rồi cái chúng sanh mà đắc thiền vô thiền ờ, sát giới nó có người thì họ chán cái, cái tâm đó thì họ sanh về rồi cõi vô tưởng và họ chán cái cái cái cái, cái vật á, thì họ tiếp tục tu thiền vô sắc lên cái cõi cao nhất là phi tưởng phi tưởng đến lúc nào đó hết tuổi thọ họ cũng quay trở xuống trở về với cái cõi có đủ tâm và vật nhớ nha như vậy thì chúng sanh trong đời nó có ừ, các hạng tại đây một là có đủ tâm và vật cái loại thứ hai là chỉ có tâm loại thứ ba là chỉ có vật nhưng mà dầu chỉ có tâm hay là chỉ có vật cuối cùng con cũng quay trở về với cái nhóm thứ nhất đó là có đủ tâm và vật ừ. chính tâm và vật đó là nền tảng cho hai cái, cái cảnh giới kia nha vậy nên cái gốc của thế giới vẫn là tâm và vật hỗ tương nhau ừ. và mình học về Adidam á, đặc biệt là học về chính chương của ờ, thắng pháp tập yếu á là ừ. mình học về uh, các cảnh giới như tôi vừa trình bày vắn tắt không rồi mình học về uh, diễn biến uh, tâm pháp và diễn biến uh, vật lý uh, diễn biến tâm pháp là lộ trình tâm á thì mình học về lộ trình tâm á, học về cái diễn biến tâm lý nó cũng là nhắc lại cái nguyên tắc thứ hai mà tôi sắp nói đó là nguyên tắc nhân quả do thiện ác đời trước uh, mà chúng ta có cái tâm đầu thai kiếp này à, rồi đó bây giờ mình đang học về diễn biến tâm pháp này do có chuyện ác này trước cho nên nó mới tạo ra cái tâm đầu thai kiểu này và từ sau cái giây phút đầu thai đó, đó thì cái tâm đầu thai nó biến thành một cái loại tâm gọi là tâm hữu phần hay là tâm hữu kiếp cái tâm này nó trải dài trong suốt cái đời sống ngắn hoặc dài của mình ngắn này có thể là một giờ 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 10 năm, 20 năm, 70 năm, 90 năm, 90 năm, 100 năm, 1 triệu năm, 1 tỷ năm đi nữa. Không? thì cái tâm thì sau cái giây phút mà mà đầu thai á, thì nó trở thành ra một cái tâm khác gọi là tâm hữu phận hay hậu kiếp cái tâm này nó trải dài nó trở thành ra cái tâm nan để duy trì đời sống của chúng sinh và nó nó nó trải dài nhưng mà thỉnh thoảng thỉnh thoảng nó bị gián đoạn để làm chi để nó nhường chỗ cho yeah, à, uh, à, những cái tâm mới gọi là tâm tâm tâm khách quan à, cái tâm nền là tâm chủ quan à, nó chính là tâm đầu thai mình á từ sau nó nó trở thành là tâm hữu phần mà nó sinh diệt liên tục chứ không phải là có cái tâm mà nó nằm lì nó, nó kéo dài về thòn như cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái kéo không phải mà nó từng phần từng phần nó giống như là những giọt mưa vậy đó tiếp nối tiếp nối nhau Đấy. và nó tiếp nối nhau liên tục theo cái cách từ sinh diệt liên tục những tình thoảng nó bị gián đoạn khi nào mắt ta thấy cái gì đó tham là ghét bất mãn hay là đam mê ai ta thấy cái gì đó bất mãn hay là đam mê mắt tai mũi lưỡi làm việc à, bất mãn hay đam mê à, mắt tai mũi làm việc với tâm thiện hay là tâm bất thiện đó nghe kịp không tức là trên cái tâm nền là tâm quả đó thì nó lại tác động cho tâm nhân nếu mà tâm quả đó, đó mà làm tâm quả thiện đó thì các cái tâm nhân thiện nó dễ nó dễ có mặt còn nếu mà cái tâm nền đó mà là tâm bất thiện cái tâm quả bất thiện đó thì các cái tâm nhân mà bất thiện nó dễ nó dễ có mặt nhớ nha và giảng này những ai sơ cơ thì biết còn rái còn ai mà có chút xíu căn bản thì nên nghe lại hai chục lần còn ai mà đã cứng rồi thì không cần nghe không tắt máy không mở phim đại hàng ra hoặc là nghe phim ma ok đó, thì nhớ cái đó tôi chỉ nói tổng quát trong 6 tuần tôi giảng cái gì thôi nha nhớ nha như vậy thì mình học lại cái bài học tiếp theo đó là nhân quả thì cái ba nguyên tắc nhân quả mà tôi thường nói nhân tạo ra quả quả tác động nhân nhân tác động nhân là như vậy chính do thiện ác nó tạo ra quả tái sinh trên nền tảng quả tái sinh ấy à, thì là dễ dàng có tâm thiện hay dễ dàng có tâm ác xong chưa rồi đó là nhân tác động quả rồi có quả tác động nhân mình tới cái thứ ba tâm ác mà xuất hiện hoài thì nó dễ dàng à, làm nền tảng cho các tâm ác sau tâm thiện mà nó thường xuyên xuất hiện thì nó dễ dàng làm nền cho các, các thiện sao chưa hết nhân tác động nhân đó, nó có hai trường hợp à, thuận và nghịch à, theo cái à, mô hình chữ x mô hình chéo và mô hình đường thẳng mô hình đường thẳng là sao có nghĩa là thiện mà nó xuất hiện nhiều á thì cái thiện trước nó làm nền cho cái thiện sau bằng cái gọi là thường tình y duyên gọi là thói quen nha yeah ừ, thói quen tức là thường tu từ tâm thì dễ dàng có từ tâm thường sống bằng tâm sân hận thì dễ dàng có tâm sân hận thường sống bằng cái tâm tham lam tham ái thì dễ dàng có tâm tham ái đó là gọi là nhân hỗ trợ nhân hỗ trợ nhân nhân tác động nhân theo cái đường thẳng còn nhân mà hỗ trợ nhân theo đường chéo là sao có nghĩa là khi mà nhân bất thiện nhiều quá đó thì nó tác động cho nhân thiện bị yếu à, mà nhân à, bất thiện nhiều quá thì nó tác động cho cho nhân bởi vì nghe kịp không ta tác nhân tổng đường thẳng là sao là thiện giúp cho thiện ác hỗ trợ thúc đẩy ác đó là hỗ trợ theo đường thẳng còn nhân hỗ trợ nhân theo đường chéo là sao cái bị lấy từ giấy bị vẽ đi tức là thiện nhiều á thì nó nó, nó tác động cho cái ác các đối lập á, bị yếu đi nên ờ, cái ác nhiều thì nó tác động vô cái thiện đó là bị yếu đi ví dụ như lời hồi nãy tôi vừa nói đó là cái tâm thiện tâm từ bi nhiều thì nó dễ dàng có từ bi à, tâm sân hận nhiều dễ dàng ừ, có tâm sân hận thì đó là nhân tác động nhân tới đường thẳng có đường chéo này sân hận nhiều á thì từ bi nó ít đi mà từ bi nhiều á thì cái sân hận nó ít đi thì cái kẹp không à, ganh tị nhiều á thì cái tỳ hỷ nó ít đi mà tỳ hỷ nhiều á, thì cái ganh tị nó ít đi như vậy thì nhân tác động nhân nó có hai trường hợp một là tác động theo đường thẳng hai là tác động theo đường chéo nhớ nha ừ, nhớ cái này này rất là quan trọng ừ. nên mình vừa học sơ sơ đó là về diễn biến tâm pháp là như vậy đó không diễn biến tâm pháp mà khi mà học về diễn biến tâm pháp chúng ta cùng một lúc ôn lại tất cả các nguyên tắc thứ nhất đó là tương duyên là sát na trước nó hỗ trợ cho cái sát na sau nó thúc đẩy cho hộ cho sát na sau bằng cái nguyên tắc nhân quả bằng nguyên tắc là thường định y bằng cái nguyên tắc là nhân tác động nhân quả tác động nhân nhân tác động quả nghe kịp chưa đó và nó cũng khi mà học về cái nguyên nguyên lý gọi là vận hành của tâm pháp chúng ta học thêm một chuyện nữa đó là vạn hữu nó tồn tại theo cái cách thế chỗ cho nhau cái trước nó phải mất để nhường chỗ cho cái sau đó thì nguyên tắc này được gọi là nguyên tắc tam tướng không có cái gì mà nó tồn tại bằng cách đứng yên hết nó phải bị xê dịch biến mất à, nhớ nha còn cái chuyện mà nó xê dịch về cái hướng tích cực hay tiêu cực thì hồi nãy nói rồi tùy mình không tức là từ ờ, là cái, cái cái ác trước cái chuyển qua cái ác sau cũng là sự vô thường nhưng mà vẫn tiếp tục nằm trong ác còn nếu mà, mà vô thường theo hướng tích cực đó là cái ác nó chuyển qua cái thiện à, cái khổ nó chuyển qua cái vui cái uh, dục nó chuyển qua cái thiền cái phàm nó chuyển sang cái thánh à, rồi đó cũng là vô thường và đương nhiên đối với người không tu thì nó vô thường theo cái hướng tiêu cực thì nhiều cứ khổ trước tạo ra khổ sau khổ trước bắt thúc đẩy cho khổ sau xấu trước cái bất thiện trước thúc đẩy cho bất thiện sau còn có khá lắm á thì thiện trước tác động cho thiện sau nhưng mà thiện ở đây lại là thiện thiện của cái người cầu sanh tử lâu lâu trong chúng sanh mới lọt ra một người mà từ bỏ cái ác lên tới cái thiện từ bỏ cái thiện thấp lên cái thiện cao và từ bỏ cái lòng ờ, đam mê sinh tử tìm hướng đến cứu cánh giải thoát chấm dứt sinh tử cái này khó à, mà đa phần cái đây có vòng tròn rồi đi vòng tròn nhân quả đó có nghĩa là ác thiện thiện ác ác thiện nhưng đa phần là ác đẩy ác nhiều hơn là thiện đẩy thiện đó, cứ làm vòng tròn vậy mà mình tu tứ niệm xứ là sao tu tứ niệm xứ là mình biến tất cả mọi tâm thiện tâm ác trở thành đối tượng quan sát biến tất cả nhân thiện nhân ác thành đối tượng quan sát mà cũng biến tất cả quả thiện quả ác thành đối tượng quan sát để chi để cả bốn thứ thiện ác buồn vui đều là đối tượng tuệ quán nhớ nha có nghĩa là cơ hội nào hành giả đủ ba la mật cũng có thể đắc đạo được hết khi hành giả quan sát cái tâm ác của mình hành giả có thể đắc đạo hành giả quan sát tâm thiện của mình cũng có thể đắc đạo Đấy. hành giả quan sát cái sự thoải mái dễ chịu của mình cũng có thể đắc đạo mà hành giả quan sát cái sự đau đớn à, à, đau khổ đau đớn của thân xác là đau khổ của tâm lý cũng có thể đắc đạo tôi vang lại bà con nghìn lần làm ơn tắt dùm cái cái cái cái, um, cái, cái kia là con không có biết à, xài thì làm ơn đi, đi chết đi nha ừ. cứ vô um sùm quá đi ta đang tập trung mà nhập vô cái là, là, là, là, là, là lý thuyết tam muội nó giảng mà bà con làm nó làm sao tôi bây giờ tôi bị tán tâm tôi xác định rồi tôi hết cha đó là đâu có nhớ gì đó thấy chưa quên hết rồi cho nên là là nhớ là cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái cơ hội chứng đạo cơ hội chứng đạo của của của cái người tu tập tự quán mà miên mặt thì nó nhiều hơn là của cái người mà mà mà, mà không miên mặt à ví ờ, dụ như các vị thấy ờ, ờ, tôi đã giảng một tỷ lần mình không có học giáo lý không có tu tập tự quán thì mình cứ cứ nghĩ là phải đi Ấn Độ hành hương rồi phải đi gặp lễ cấp thiên na rồi phải gặp cao tăng rồi phải gặp đạo hữu vô đạo tràng gặp thiền sinh hành giả rồi mới tu nhưng mà đối với một cái người mà học giáo lý cứng căn bản không tu tập tự quán tâm chánh niệm miên mặt. không thì ở trong nhà cầu cũng có thể tu được lên chánh điện trước đền pháp xóa lợi cũng tu được à, buồn ngủ cũng tu được đi ờ, rửa chén không ờ, à, rửa rau nấu ăn không giặt quần áo đánh răng đều có thể gọi là đắc đạo được à, bữa củi rồi rồi gánh nước giả gạo đều có thể chứng đạo được như vậy thì hồi xưa đó mình sanh tử là vì trước cái nhân thiện nhân ác quả thiện quả ác là đều là cơ hội để mình đỏ hết còn bây giờ trước nhân thiện quả thiện nhân ác quả ác đều là cơ hội chứng đạo hết nhớ nha à, học cho kỹ nắm chỗ này và khi mà mình à, buổi đầu mình chỉ quan sát mình thấy biết nó là nó thôi không có chi diễn không có quán chiếu kỹ vậy tôi lạy đừng có bài đặt mà học ba mới học như két à, rồi mày đặt quán là danh là sắc đôi khi cái đầu nó như con bò biết cái gì mà quán không cứ nhìn nó thôi học giáo lý căn bản biết danh là gì sắc là gì 14 là cái gì 25 là gì rồi xong học xong rồi phải không rồi vẽ hoàn bình bây giờ cứ sống chánh niệm thôi biết đây là tham đây là sân chứ không có cần quán chiếu danh sắc gì hết vậy có một ngày khi mình nó chín mùi đó thì mình mới thấy ra à, đây đây đây cái này này đây cái này là cổ đế nè à, ngoài tâm tham ra tất cả đều là cổ đế tâm tham chính là tập đế thấy không cái hai cái nhận thức này được gọi là đạo đế cứ nhớ nhiều đó tham là tập ngoài tham là khổ hết yên tâm không rồi có một lúc mình thấy thêm nữa hai cái nhận thức này nè cái nhận thức về tập về khổ đó, nó chính là đạo đế nào xong chưa còn cái việc đế dẹp đừng có nhớ cái nó dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp đó bị lần đầu tiên nghe một ông sư mà kêu dẹp đạo đế là vì sao ở ờ, dẹp cái việc đế biết cái khỉ gì mà dẹp nha cứ là biết đây là khổ đế đây là tập đế và khi mà mình nhận thức được hai cái đó chính là mình đang sống bằng cái đạo đế còn cái việc đế là sao khi mà viên làm ba la mật nó đủ thì bâm tối thiểu là đắc tu đùa lúc đó mới biết việc đế nó vuông tròn dài ngắn xanh vàng đỏ tím ra làm sao cái lúc đó lúc khác dẹp cái việc đế qua một bên nhớ nha ừ, tôi chịu trách nhiệm về cái cái cái cái, cái câu tuyên bố này dẹp không có nhớ tới đó không mình cứ làm việc với anh chàng cổ chàng tập thôi à, thấy thích là đây là khổ là tập đế nguyên nhân sinh khổ còn ngoài cái tập ra thì tất cả không thiện ác gì nó cũng đều là khổ đế hết mà khi mà mình sống liên tục mình ghi nhận hai cái khổ và tập lúc đó mình đang sống cái đạo đó đạo đế nhớ nha à, các vị không có nghe tôi nhắc đến đến đến bác chánh đạo đúng không thấy chưa thấy chưa học giáo lý mà cứng á, thì chỗ này không có thắc mắc còn mà học như bò như heo á, chỗ này ngạc nhiên tại sao nãy giờ ông không hề nhắc đến bác chánh đạo bởi vì sống bác chánh đạo là một cách nói rộng cách nó rộng chứ khi mà anh không có tính tấn niệm định tuệ không có chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh niệm chánh định thì đời nào mà anh có khả năng thấy được đây là khổ đây là tập thấy chưa cho nên mình chỉ thấy mình nó chỉ thấy thôi thấy khổ thì tập được trong lúc đó là phải có đủ bậc chánh đạo mới thấy được nhớ cái đó nha ừ, cho nên tôi nói tắt ừ, nó là thấy thôi mà đừng có ham gì ba chứ mà đắc thánh rồi diệt đế rồi niết bàn nghe ối mửa không ăn mài đũa móc chọc mâm son đĩa đeo chân hạt nghe không trương chim rồi lấy mỹ nương <coughs> mình chưa có ai là chữ đồng tử đâu cái chuyện mà chữ đồng tử mà lấy được kim dung đó là chỉ khi nào mà gặp phật ra đời là phải có có nghĩa là nghèo rách bệnh khổ mà đắc đạo cái đẹp đó là chữ đồng tử mà gặp ờ, lấy được tiên dung đó là, là, là khi nào gặp phật ra đời không chứ còn không có Phật ra đời mình là toàn là trương chi bị đương công mà nhớ đi nhớ cái đó nha nhớ có nghĩa là sao tức là anh đầu sông em cuối sông uống chung dòng nước dầm cỏ đông đó đấy quân đại gian đầu tiếp danh vị tương tư bất tương kiến đấy. nhớ nhau mà không thấy mặt nhau đấy. thì coi như cứ tu tập như vậy kệ đó đạo đế luôn luôn ở cái việc đế luôn luôn là gian đầu mà mình luôn luôn cho là gian vị nhưng mà cứ tu tập thì sẽ có một ngày xuôi nước xuôi gió thì kẻ đến sẽ gặp nha nhưng mà cứ yên tâm cứ đừng có đừng mà đặt đứng đầu sông có cuối sông nó xa lắm nó xa lắm bởi vì cho đến bây giờ chúng ta vẫn là những trương chi mặt xấu như quỷ vậy đó à, nếu bạn như bị nương vậy đó trên lầu của quan tệ tướng xa lắm, cao lắm, mịt mù và cái mà tôi nói một ngàn lần có hai kiểu tu tu để chứng thánh và tu để không còn là phàm tôi kiểu chứng thánh nó nguy lắm biết thánh mặt mũi ra làm sao niết bàn mặt mũi ra làm sao tu mà ước tới cái mình không có rõ lắm đó. nó nguy lắm trên đường đi mình gặp thứ nào nó lạ lạ đó là hiểu lầm có phải chết rồi không nhìn bà hàng xóm mình tưởng vợ mình có phải chết rồi đồ của người ta mình tưởng đồ của mình có phải chết rồi nắm độc mà tưởng là nắm ăn được có phải chết rồi không có phải chết rồi yeah. đó là cái chắc trong khi đó mình tu để không còn là phàm thì nó chắc ăn hơn bây giờ mình biết rõ phàm đó là cái gì nha mình biết rõ phàm đó là cái gì đây nè đây nè phàm là mặt mũi của phàm nè tham sân si ganh tị bụng xỉn đó buồn ngủ trạo hối tiếc nối hoài nghi quan mang nghi hoặc vân vân cho dự đó mấy cái này là mình rộng lắm gần hơn má của mình nữa nha không? Đấy. má mình nhiều khi là mình một năm hai năm không thể gặp mặt chứ còn mà, mà năm cái truyền cái này là mình gặp là mỗi giây phải không? cái mặt của mình rành lắm Đấy. cho nên cứ thấy tụi nó trời nó trồi ra là giọt mặt nó liền biết thằng này là ái là mạng là kiến là nghi là cứ nhìn mặt là biết mà đừng có mà đặt phân tích cứ biết mặt nó thôi là được rồi hồi nãy tôi nói là đừng có mà đặt phân tích để danh để là sắc dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp và cái này là thêm một chuyện lạ nữa là tôi điều quán và tôi đề nghị đừng có phân tích danh sách là thấy lạ rồi đã vậy tôi còn khuyên đừng có nghĩ đến niết bàn nữa à, nhưng mà cứ làm theo lời tôi chỉ biết nó là nó đừng có đi xa nữa à, đừng rồi cũng đừng nghĩ tới niết bàn nữa cứ yên tâm cũng giống như thế này mình đi leo núi mà mình cứ nghĩ là mình còn phải đi 8 cây nữa đó, là mình chết mà mình cứ kinh nghiệm mà mấy người leo núi họ nói nó cứ sức mặt mà đi vậy à, mệt thì nghỉ rồi sau đó cứ tiếp trước mặt mà đi thôi không chứ còn giờ nó đang núi đường núi treo leo ờ, hiểm hóc à, nguy hiểm mà giờ đó mà, mà vừa leo mà cứ vừa nghĩ cái đỉnh núi trên đó là tuyết phủ rồi trên đó có mây trắng nắng vàng cỏ xanh rồi, rồi, rồi, rồi hoa tím là chết nha có tôi đã từng leo từ chỗ hiện chỗ hiện tại của tôi nữa nó có một quãng đường là hai hai giờ đồng hồ leo mà được dốc từ trên núi từ độ cao một ngàn hai mà xuống tới mặt hồ là mà thì cái bản cái bản hướng dẫn nó ghi ai biết nó ghi là 800 mét đi độ cao á độ cao là 1.200 mà nó trong đó cái con đường nó nói là bạn chỉ đi có 800 mét mà phải đi trong từ một tiếng rưỡi cho tới hai tiếng tôi nói thật với bà con đó bữa đó là tôi dạy dột có lớp học ở đây rồi bà con bình đức của qua cũng chục mạng đi bộ nhau phía sau và ăn đi bộ một chút để mà tờ mấy người mà sang sang thì nói là thực tập chánh niệm còn tôi nói là đi cho nó mau tiêu Đấy, mà tiêu thiệt đi ngang cái đường núi cái họ gợi ý cái thời cả đám gọi là là, là, là người này suối người kia cuối cùng cả đám mười mấy mạng đó là, là, là, là, là, là mon men đi xuống trời rồi tôi nói tôi đi dọc đường tối hồi tôi phát hiện ra là con đường này tôi không dám đi rồi đó các vị biết không muốn trở lên không dám lên quá ghê mà bây giờ đường xuống tới dưới đó thì mình biết bao giờ nó nó để 800 chứ tôi đâu biết là nãy giờ mình đi được được mấy trăm mà trở lên rồi tôi biết chắc là không được rồi lúc đó là tôi không cha không mẹ không thầy không tổ không tam bảo không chư thiên không niết bàn không sanh tử không xa đọa không giải thoát không gì hết trong đầu tôi lúc chỉ có một chuyện thôi là ngó bên tay phải cái vách đá chứ bên tay trái là cái vực sâu ngàn trượng không dám nhìn tôi tức là tôi chỉ nhìn cái bên tay phải thôi mà cái con đường xuống đó đá cuội nó viên nhỏ nhỏ nhỏ cỡ cỡ cỡ ngón tay cái nó đầy hết cứ nó trượt một cái là coi như là, là xuống thẳng tới về 18 tầng địa ngục đó ừ. mà nó trượt nó trượt trượt trượt trượt tôi là tôi phải bám vô đất vô cỏ đó mà cái đường nó rất là hẹp nó khoảng có chỗ một mét có chỗ nó khoảng chừng hơn nửa mét thôi. bây giờ tôi kể mà tôi còn lộn sinh sống không? mà ai bên đức mà kỳ rồi có đi thì chắc nghe tôi kể tới đây là nhắc lại kỷ niệm chắc cũng đổ mà thôi thì nó y như đường mình đi tu thiền quán vậy nè tức là lúc mà chỉ làm việc với cái gì trước mắt thôi bây giờ đó mà, mà, mà, mà còn thánh nhân thánh trí đạo quả niết bàn dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp không lúc là chỉ lo làm việc là cám dỗ và thử thách không đây là tham sân si ái mạng kiến nghi không và nó còn cái có cái nó còn độc thì vô cùng nó gọi là phiền não quán là sao ta có nghĩa là khi mà chánh niệm trí tuệ không? niềm tin tinh tấn chánh niệm mà nó phát triển đến một cái mức nào đó mình khi mình đi đúng đường đó nha chứ còn sai thì không có mà đúng đường đó, nó đi đến mức nào đó thì nó sẽ có những cái hiện tượng rất là độc đáo mà tự nhiên mình hiểu ra những cái điều những cái vấn đề giáo lý đó và mình không hiểu tự nhiên nó bừng nó sáng lên và lúc đó mình có mình phát hiện ra mình có một cái khả năng tinh tấn có thể đó là vô hạn mình có khả năng can đảm mình nghĩ rằng lúc đó mà phật đứng trước mặt mình đó mình có thể quấn xăng để mà tẩm xăng để mà cúng dường thân xác này cho ngài đạo tâm mình nó dễ sợ như vậy hoặc là tự nhiên mình có cảm thấy là toàn thân mình nó nhẹ như không có trọng lượng hoặc là mình có cảm giác là giống như cái thân mình nó tỏa sáng nó sáng mà mình gọi là mình có cảm nhận người khác nhìn thấy được nó sáng nó trong suốt và bên trong nó có ai gắn cái bóng đèn ngàn quát nó đã trong suốt mà trong nó gắn cái bóng đèn ngàn quát rồi nó rực sáng lên và đó là những cái hiện tượng tâm lý rất là tự nhiên của một cái người mà đã thành tựu được năm quyền ở một mức độ nào đó không ở mức độ nào đó bởi vì nó là thuộc về uh, tâm lý vô hình cho mình đâu có cân đông đo lường bằng các cái đơn vị vật chất được cho mình chỉ sản chữ nào đó thôi à, nào đó ở cái mức nào đó thì tùy người không uh, có người thì họ vào cái giai đoạn đó họ thấy đặc biệt họ thấy cái trí tuệ họ nó, nó, nó trở nên gọi là bén nhạy sâu sắc và khác hẳn mấy chục năm qua trong đời rồi niềm tin của họ rồi khả năng tinh tấn của họ khả năng chánh niệm khả năng định tâm họ kinh khủng lắm và đó chỉ là cái cái cái, cái cám dỗ thôi là cám dỗ của hành giả cứ đơn giản nhìn thấy biết nó là nó rồi vượt qua vượt qua bằng cách là gì là tiếp tục ghi nhận nữa ví dụ như mình đang đi biết là đang đi không đang thở ra biết là đang thở ra đang thở vào biết rõ là đang thở vào tâm quan nghĩ biết rõ là tâm quan nghĩ tâm bất mãn biết là tâm bất mãn như vậy thôi à, mà hãy nó có cái ý chớm nó có ý thích là biết rằng đây là thoải mái mà thoải mái chỗ này nó có cái tên rất là đặc biệt nó tên là ní canh tí ní canh tí không ní canh tí nó trong người thì não à, tức là đam mê đam mê trong hào quang đam mê trong trạng thái không trọng lượng không đam mê ở trong cái gọi là khả năng chánh niệm gọi là thiền định khả năng gọi là uh, tinh tấn ờ, khả năng đức tin của mình đó, à, đó. cái này đam mê đó chỗ này được gọi là lý canh tí mà nguyên gọi là nguyên quỷ của nó chính là thanh ha là ra gác ờ, là năm đi mà chứ có gì hết á là hỷ ái là gác ái là ái nhiễm chứ có gì hết à, có như vậy đâu quý vị ờ, và tất cả tôi nhắc lại nó chỉ là một hành trình của nhân và quả thôi có nghĩa là do ờ, do điều kiện ngoại tại nó tác động các điều kiện nội tại có nghĩa là do minh sư thiện hữu cho nên mình phải biết luân hồi là gì giải thoát là gì và hành trình siêu là gì đọa là gì luân hồi là gì ờ, viên tịch là gì mình biết và từ cái con đường của 14 mình chuyển qua 25 từ cái 25 hữu lậu mình chuyển sang cái 25 vô lậu à, bằng cách là biến nó thành 10 ba la mặt rồi biến nó thành năm quyền và năm quyền chính là 37 bộ đề phần đủ nếu mà cái số 10 trước đây mà nó nó ngon lành đó thì cái số 5 bây giờ nó ngon lành bây giờ ông bà nhớ chưa nếu mà số số 25 của mình ngon lành đó thì cái số 10 và ba la mật của mình nó ngon lành mà ba la mật ngon lành đó thì cái số 5 tính tính niệm bình tuệ nó ngon lành mà số 5 này nó ngon lành chính là 37 nó ngon lành mà cái người có ba bảy ngon lầm thì đương nhiên là chứng thánh nhưng đó là chuyện của một lúc khác nhưng mà lúc đang tu thì không cứ là chánh niệm cứ là chánh niệm tỉnh táo và trí tuệ đây là gì trí tuệ đây là gồm bốn cái thứ tỉnh giác à, đó là sâm và trần nhé nó gồm có bốn một đó là sắc tất cả sâm và trần nhé có nghĩa là biết rõ à, trong sinh hoạt của mình cái gì nó có lợi cái gì không có lợi à, bây giờ mình luôn luôn chánh niệm đi đứng nằm ngồi biết rõ nhưng mà ví dụ như mình muốn uh, mình đang sống chánh niệm tự nhiên mình chợt nhớ mình muốn vô mình coi kinh thì lúc mình phải coi cái việc coi kinh đó với cái việc mình tiếp tục chánh niệm cái nào nó có lợi không còn có người rủ đi uh, qua cái thiền viện kế bên để tăng đi nghe giảng ờ do nó có mấy vị nào nó mới vừa ghé thăm miếng Điện mấy sư vui sư phụ của mình ở bên Mỹ mới qua bên Việt Nam mới qua bên Thái mới qua nghe cao tăng nào trên núi mới vừa xuống thì bây giờ mình coi cái chuyện mà đi gặp gỡ nghe pháp đảnh lễ như vậy đó so với cái việc mà mình chống chánh niệm á cái nào nó tốt hơn tốt cho cái công phu tu học rồi gọi là sắp tắt sắp tắc cá sắp nhá là như vậy không từ cái thứ hai nữa gọi là sắp bà sắp nhá có nghĩa là trong cái sinh hoạt đó mình lựa cái nào à, mà nó nó nó, nó convenient nó comfortable nó thuận tiện nó tiện lợi cho mình không? À, cái, cái đó là là cái mà trong sinh hoạt thường nhật là mình đã cần rồi mà mình thấy bốn cái này nè trong đời sống thường nhật mình đó là nó đã có hết ba cái rồi không thứ nhất là muốn làm những gì đó coi nó có thật sự nó có lợi hay không thứ hai là mình lựa cách nào làm việc mà nhanh hiệu quả an toàn nhớ nha nhanh hiệu quả an toàn à, một cái hành giả mà tu cho đúng học giáo lý cho ngon lành á thì cái sinh hoạt họ thay đổi không giống như con người cũ và chúng ta đa phần á, là chỉ làm theo mình thích thôi là lựa cái mình thích mà khi mà mình chỉ hành động theo cái mình thích thì mình mất hai cái khả năng trí tuệ này tại đó là chạy theo cái thích thì mình không màng nói chuyện nó có lợi hay là có hại và đã chạy theo cái thích thì mình cũng không có mang đến cái phương thức hành động mà mình chỉ đi theo cái phương thức là mình thích thôi nhà kể cả phương thức ngu sững như bò như chó mình cũng theo để mình đi theo cái thích không? mà tu là gì tu là phân biệt cái thích và phân biệt cái trọng nhớ chưa đây mình làm người nó phải là phải là con thú đâu nha cho nên làm chuyện gì cũng phải phân biệt cái này có lợi hại và thứ hai nếu mà đã, đã lựa được cái lợi rồi đó thì bắt đầu bước bước thứ hai là lựa cái phương thức hành động hành động nào mà nhanh không? nhanh hiệu quả mà phải an toàn nữa về cái mặt này thì chúng ta phải quay lại với cái tâm thức của người Mỹ ừ. người Mỹ chúng ta có về châu Á Tàu Thái Việt Miến không? châu Âu kể cả châu Âu nữa Tàu Thái Việt Miến châu Âu Ấn Độ nha rồi chúng ta mới so với người Mỹ chúng ta thấy tâm thức người Mỹ nó có những cái rất là thực dụng mình thấy mình về Bắc Kinh, Shanghai, Beijing mà mình thấy hoặc là qua Ấn Độ, Delhi hay là mình đi về Thái Lan, Bangkok, Chiang Mai, Việt Nam, Sài Gòn, nhất là Huế, miền Trung, miền Bắc rồi mình thấy cái nhà cất là nhắm tới cái đẹp, à, nhắm tới cái gọi là sang, nhưng mà Mỹ thì không. Mỹ đầu tiên của người Mỹ là gì? Là an toàn. <coughs> Mỹ là an toàn trước dầu nhà là đó nhà ở cá nhân hay là cái chỗ mà cơ sở ừ, công cộng mỹ là phải an toàn trước safe safety à, safe safe safety lúc nào phải an toàn trước người mỹ không có cho cất nhà ở chỗ nào mà xe của quả không vô tới và tất cả những nhà riêng hay là chỗ công cộng đều phải cứ có cái, cái đường thoát hiểm cửa sổ mỹ không có ngu xuẩn như cửa sổ của phần lớn châu á tức là song sắt cố định mình vì cái tâm thức của người sợ trộm cho nên mình thường gắn cái sâu sắc cố định mà nó nó cháy rồi là nó chết bỏ bố luôn nó chết cả họ nhà thì cửa có trường cửa trước cửa sau thôi mà tất cả cửa sổ đều gắn sâu sắc cố định mỹ thì không tất cả các cửa sổ của mỹ đều có thể bấm nút bật lên cống lắm đúc con heo ra còn lọt heo tạ đúc lọt Đấy không cho nên mỹ là phải an toàn cái từ chứng đầu tiên người mỹ là phải an toàn thứ hai là gì là tiện nghi Ừ, tiện người mỹ là phải tiện xấu đẹp chưa biết phải là tiện tới cái đây à, tiện tới cái đây à, phải tiện nhà mỹ là vô là mình thấy là máy giặt không à, rồi uh, douche bên mỹ là kêu là cái shower shower đó ờ, một cái bồn tắm mà có cái vòi á máy giặt rồi máy rửa chén rồi uh, tắm vòi sen rồi, rồi mà có máy lạnh máy sưởi mùa đông mùa hè đó giường giường giường nệm ví dụ như vậy đó là những cái căn bản tủ là tủ tủ à, tủ âm tường kêu là closet đó là những cái tiêu chuẩn căn bản của một ngôi nhà mỹ không tủ âm tường rồi các phương tiện giặt vũ nấu ăn à, bếp ga lò điện họ rất là căn bản máy lạnh máy sưởi rất là căn bản cho người mỹ đầu tiên là an toàn thứ hai là tiện nghi rồi thứ ba mới tới vấn đề thẩm mỹ đấy cho nên có một dạo ờ, hà nội đó ờ, mời một ông kiến trúc sư có tiếng của mỹ đi qua bên hà nội đi trực thăng thị xác lên, họ muốn làm một cái bản đồ quy hoạch đô thị cho Hà Nội bởi vì cả Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng nó đều gọi là hổ lốn tất tất tùy hứng tùy hứng từ đó nó mới là mới ra mấy cái điệu hát mà ngẫu hứng lý qua cầu đó là toàn là từ do cái kiến trúc do cái tâm thức việt của mình ấy. thì nhờ các ông kiến trúc sư mỹ ông đi được thằng lên trên cũng quan sát để mà ông cho một cái bản đồ quy hoạch thì ông đi họ ông ngát ông, ông, ông nói một câu rất là lịch sự ông nói cái này kiến trúc việt nam mà tôi được thấy từ sài gòn ra đến hà nội đẹp trong chi tiết mà xấu trên tổng thể có nghĩa là sao tức là đẹp trong chi tiết nghĩa là em nào có tiền đó là nó giữa một cái khu phố nhếch nhác, không nó làm nguyên một cái khu nhà riêng bao bao bao, bao tường chung quanh rồi nó cất villa chạm chỗ sang trọng sơn son thép vàng lộng lẫy có hồ cá có vườn nhật tùm lum hết còn chung quanh thì nó như cái ổ chó vậy đó à, đường xá tầm bậy tầm bạ cất không có quy hoạch không có định hướng tương lai dài lâu gì hết cho nên họ nói là sự đó là Việt Nam nhà nhà cửa Việt Nam mà các phố lớn mà tôi đi đẹp trong chi tiết mà xấu trên tổng thể là đẹp trong cái cái cái cái, cái in detail mà xấu cái in general vậy đó ừ, ừ, rồi thì ở Mỹ có Mỹ cái Mỹ đầu tiên là phải là an toàn à, tiện nghi rồi cái đẹp nó tính sao nhưng mà căn bản đó là họ phải tính cái chuyện lâu chuyện dài chứ không phải là lấy cái đẹp trước mắt nhớ nha ở đây cũng vậy hành giả tôi tứ niệm xứ cũng vậy à, giả tu tập tứ niệm xứ là phải có một cái, cái tỉnh giác đầu tiên là cái gì tỉnh giác đầu tiên đó là biết cái đó cái chuyện mình muốn làm cái gì đó là nó có lợi lợi cho cái gì ta lợi cho công phu tu hành của mình hay không lấy công phu tu hành mình chuẩn không rồi cái thứ hai đó là khi đã chọn cái cái cái cái mà mà mà mà, mà có lợi rồi đó thì coi cái cách hành động nào mà nó nó nó nó nó, nó nhanh mà hiệu quả mà an toàn nhất nghe các vị nghe tôi kể các vị tưởng là hành giả lúc đó chắc phóng vật cũng phải nhanh lắm có nhiều chuyện trên đời này mình kể thì nó lê thê lắm nó lê thê lắm nhưng mà trong lúc mà thực tế nó diễn ra rất là nhanh à, ví dụ như bây giờ tôi nói à, tôi đang mấy ngày nay tôi sống chánh niệm rất là tốt à, tốt lắm tốt lắm ừ, chánh niệm trong lúc sắp ngủ chánh niệm trong lúc mới thức dậy chánh niệm trong các sinh hoạt lớn bé trong ngày tốt lắm ăn uống tắm rửa ngon lành lắm không? bỗng nhiên có một người hành giả bạn tu rủ tôi đi uh, nghe pháp lúc đó tôi vẫn nghe bằng chánh niệm nha Thì lúc đó lúc đó là cái cái cái thứ nhất là cái gì ta cái cái cái, cái gì đây cái cái cái, cái, cái xăm bát nhá đầu tiên là nó còn cái chuyện nó nó có lợi cho cái chuyện tu học của tôi hay không nếu mà tôi xét thấy ờ à, đúng rồi mình đang tu tốt quá mà giờ đi thì có thể là chánh niệm nó bị gián đoạn bị ảnh hưởng xấu quá thôi không đi không còn nếu mà tôi thấy ngày nay tôi cũng là có chút quẩn quẩn chân cũng cần đổi gió chút đỉnh hơn cần đi bộ một tí thì nó sẽ tốt cho cái chánh niệm tôi hơn cho sức khỏe tôi hơn thì tôi, nói, tôi thấy à, vậy đi thì tốt với nghe, nghe nói vị này cũng có kinh nghiệm về tâm quán niệm xứ tốt lắm mình gặp vị này mình học thêm về tâm quán mà mình đang tu nè ừ, đúng rồi thì vậy là cái đầu tiên là cái sách tăng cấp tâm anh nhá nó cho tôi biết cái gì đó có lợi đó nhưng mà cái thứ hai đó là gì ta là cái là pháp bài đấy của nhé, tức là thực hiện cái ý, ý muốn đi nghe pháp bằng cách nào cái bà bạn tôi bên tôi tôi là nữ mà tôi là nữ cho nên cái bà bạn tôi bên đủ nó bây giờ là mình ghé chợ trước mình mua một ít thực phẩm rồi mình ờ, lễ vật rồi mình đem tới mình cúng cho ngài rồi mình tôi ngồi tôi, tôi, tôi, tôi nhẩm nhanh thôi càng kéo dài thời gian mà mà mà phát hiện là càng bậy hồi chiều đại với taxi đi thẳng tới chỗ nhà thiền sư đi chỗ cái vị đó ảnh lễ cúng dường trong thì trên đường đi có tiện cái nào tóc vô mua mua xong rồi thì cúng dường rồi đi về nhưng mà hạn chế thời gian mà lê la ở chỗ mà quán xá không tiệm tùng nó nó, nó nó nó không có tốt gì chánh niệm đó thì đó trường hợp đó gọi là sắp ba sắp ba chân ừ. nhà tôi chỉ giải thích một cách tương đối thôi nha chứ chứ mấy vị mà mở trong kinh thì tôi linh học kinh không có xài những cái ví dụ này nha làm ơn thông minh giống con người chút ok rồi cái thứ ba gọi là ngô cho nó xâm hết cho nhá làm giả luôn luôn à, biết rõ rằng mà cái cái kiểu sống của mình hiện tại nè những cái người mình thường gặp chỗ mình đang ở nè sáu trần mà mình thường tiếp xúc nè nó có nằm ở trong cái phạm vi về chánh niệm của mình hay không ngô chá rác là một trường cái chỗ mà chăn thả đó nhưng mà ở đây nó có nghĩa là là cái cái địa bàn hoạt động của tâm thức mình đó, đó. ví dụ như mình thấy thì lúc này sẽ mình à, cái bà tám mà kế bên mà mới hay qua gặp mình hoài à. không và lúc này sao cái phone mình cứ mình không có tắt phone mà để phone nó reo hoài rồi tin nhắn tặng tặng tặng tặng tặng ví dụ như vậy và lúc này cái đường kinh hạnh mình sao nó sát bên cái hàng rào của thiện viện thấy người ta buôn bán nó tốt không gọi là mình thấy lúc này sao mình hay có cái gì ta hãy nhớ nhiều về điện thoại nhớ nhiều về internet hay gặp gỡ người này người kia chỗ đi đứng sinh hoạt nói chung là mình thấy rằng là là là, là cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái sáu trần của mình lúc này đó nó dường như là nó đang hướng mình ra ngoài cái, cái nếp sống chánh niệm ừ, nghĩa là mình đang là một con bò mà đi ngoài khu vực chăn thả an toàn nha mình đang là con bò mà đi ra ngoài khu vực chăn thả an toàn ra ngoài cái mục trường lý tưởng nghe kịp không ừ. Thì trong trường gọi là vô cho nó xong nhé và cái thứ tư mới người ba cái đầu á thì trong đời sống bình thường mình đã rất là cần làm gì cũng phải coi nó có lợi hại thứ hai là lựa cách hành động thông minh thứ ba đó là, coi mình có đi quá xa cái mục đích sống hay không đó là đời đạo điều điều điều điều điều điều điều điều điều gần ba cái đó nhưng mình đặc biệt cái thứ tư chỉ có hành giả thứ được mới có đó gọi là á sam mô á sam nhé có nghĩa là trong mọi lúc mọi giây hành giả phải nhớ rằng chỉ có chánh niệm chỉ có trí tuệ nó đang làm việc chỉ có phiền não nó đang có mặt chánh niệm đang có mặt chánh niệm đang chánh tuệ trí tuệ đang có mặt ở đây không có ai là người xấu không có ai là hành giả không có cái trẻ nào là tham là sân là si không có người phiền não ờ, mà chỉ có tâm phiền não không có ai đang tu chánh niệm mà chỉ có chánh niệm đang có mặt không có ai đang tu tuệ quán mà chỉ có trí tuệ quán nhớ nha ừ. á sam mô há là nghĩa là không có nhầm lẫn à, mô há là nhầm lẫn mô há là si mà sam mô há là nhầm lẫn là ngộ nhận không? luôn luôn nhớ như vậy ở đây không có ai mà tham sân si ở đây không có ai mà tu hành không ai là hành giả hết ở đây chỉ có là chánh niệm đang có mặt trí tuệ đang có mặt tiền não đang có mặt tài kiến đang có mặt ngã mạng đang có mặt ganh tị bổn sản đang có mặt chỉ vậy thôi nhớ không thì cái đó được thì trong kinh nó ghi rõ là lúc đó hành giả mới thấm được cái câu này chỉ có sự khổ không có ai bị khổ chỉ có cái nguyên nhân tạo ra khổ chứ không có ai tạo ra khổ tức là chỉ có khổ đế chứ không có ai chịu khổ chỉ có tập đế chứ không có ai là người tạo ra khổ chỉ có diệt đế chứ không có ai là người thoát khổ và chỉ có đạo đế chứ không ai là người thực hành cái đạo đế nhớ cái đó gọi là áo tâm mua tâm bách trình nhé nhớ nha và tôi nhắc lại một lần nữa ba la mặt mà yếu nó giống như con chó mà mà chụp xương vậy đó ba la mặt mà yếu giống như con chó chụp xương vậy đó. tức là nó dính chặt vô tình cái thành tựu của mình à, dính, dính chặt vô tình thành tựu ví dụ như có một chút chánh niệm thấy mình hay có một chút trí tuệ thấy mình hay có một chút phỉ lạc thấy mình hay có một chút định tâm thấy mình hay có một chút tinh tấn thấy mình hay có một chút bố thí thấy mình hay à, mà đó là đứa đó khá đó còn cái đứa mà dởm nè không biết mình ngã mạng mà cứ nghĩ mình hay à, không biết đó là ngã mạng mà cứ tưởng đó là cái trí tuệ à, cái trí tuệ về cái khả năng bản thân không biết mình võng sẻn mà nghĩ đó là tiết kiệm không biết là mình ganh tị mà nghĩ là mình là người gọi là rạch rồi người gọi là người uh, trực tính uh, thấy cái đó chịu không nổi uh, thấy người người ta người đó được cái đó mình chịu không bị cái thằng đó không xứng đáng uh, tấm tôi là thẳng lắm nào ra cái đó mình tưởng đó là hay tưởng mình làm bọng trực tính mà đó là ganh tị không? nhớ nha không có phân biệt được cái phung phí và rộng rãi bụng xỉn và tiết kiệm à, hai cái phần phân biệt được không phân biệt được cái ngã mạng không phân biệt được cái khiêm tốn với cái tự ti mình không biết đó không phân biệt được cái tánh su phụ và cái tánh tùy hỷ nha đó. không phân biệt biệt được cái tâm tham tội hỷ với tâm thiện tội hỷ đó cái đó là không phân biệt được cái đó là tệ đó, đó. cho nên đụng đầu dính đó đụng đầu dính đó à, còn cái, cái, cái, cái, cái mình tu đúng tinh thần của đức thượng sứ là sao chỉ thấy là biết nó là nó thôi là an toàn hãy tu bằng cái tâm trạng của cái người mà đu dây xuống cái giếng giếng hẹp mà hai bên là gì ta là gai góc có hiểu không cái giếng hẹp mà hai bên là gai góc thì mình đu cái dây giúp mình làm sao mà cho mình đừng có tấp qua bên cái dách giếng bên đây đừng có tấp qua bên kia mà tấp bên này không tấp bên nọ tấp vô là là gai nó cào xước làm sao cứ đu cái dây thẳng xuống cái đáy giếng rồi múc nước xong rồi đu cái dây đi lên, lên thẳng thôi thứ xíu cũng vậy tức là nhìn vào cảnh biết nó là nó chứ đừng phải để tấp qua bên ghét tấp qua bên thích tấp qua bên mạng bên ái bên kiến bên nghi mà bốn cái mấy cái vách giếng nó đều là phiền não hết cứ tấp qua là dính phải đi thẳng đường xuống cho nên là tránh thân tránh tâm không có quẹo không có quẹo qua thích cũng quẹo qua ghét nhớ nha không có qua cái su phụ cũng không qua cái tùy hỷ ở không qua cái ganh tị nha nhớ cái đó thẳng đường mà xuống thôi đó, đó là trung đạo đó nhớ chỗ này nha ừ cho nên mình ôn lại bài tập bài học suốt 6 tuần vừa qua mà cứ nén lại còn có hai buổi thôi nha ok là mình học về sáng nay mình học về người nè cõi nè lỗ tâm nè học về ba về phiền não nè ba bảy bộ địa phần nè còn một buổi học sáng mai mình học về lỗ sắc và học về thiền quán sâu hơn chúc các vị một ngày vui